Để cứu cháu bé ở Đồng Tháp không cần những phương tiện hiện đại Chỉ Ông thì biết cái đéo thì ông chỉ đi câu chó câu trụng người ta ấy. Ông biết cái gì cả một cái bộ máy người ta làm người ta còn chả làm được nữa ông